Xin chào anh em Hôm nay cơ sở chúng tôi xin giới thiệu với anh em về cái sản phẩm ví đổi bài cao cấp Đây là một cái mẫu ví của Nhật Từ chất liệu lẫn khả năng đổi bài rất là nhanh Đấy, Hiệu quả mà an toàn kín đáo anh em đi chơi đặc biệt là anh em đam mê chơi liêng chơi ba cây sử dụng cái ví này rất thuận lợi cho anh em đi chơi anh em hao lá bài tôi trong cái cuộc chơi đó đây ví dụ ví dụ anh em tôi sẽ à, chơi một ván à, liêng chẳng hạn lên điểm số thấp chỉ có như này thôi cây di cây ba với quy anh em không theo anh em thể bỏ trước khi bỏ bán này cả bài bài nọc thì anh em động tác hao bài cho tôi Đấy. rất đơn giản anh em chỉ cần động tác lên bài thế này nặng bài này là anh em đã thành công và anh em trả cái số bài bình thường bài nọc tiếp tục anh em chờ đợi cơ hội đổi cái lá bài mình vừa giấu đi được tôi bật được quy quy đi thì tôi sẽ vô tình lên một cái ván bài điểm số nó trùng hợp một tí ví dụ như là cây di cây 10 và cây ba đây ví dụ anh em nhé Lên được quán bài điểm số cây 10, cây gì, cây 3 này Mà làm sao để chúng ta biến đổi cây 3 sang cây quy để có điểm số cao hơn Thì cách làm đơn giản thôi Anh em thể dùng hai tay là động tắt mạng bài này Đây, mạng bài này Anh em cho vào cái phần à, cửa miệng của ví và tự hút nhả ra Hoặc anh em dùng một tay Dùng một tay thì em sẽ để cây nào cũng đổi xuống cuối cùng và em à, làm tác cái chữ V này đơn giản thôi Đấy. Đấy, anh nhìn chưa? Rất là đơn giản, dễ dùng Cái ví này đấy, nó có nút nhả bài Để phòng trường hợp mà sân chơi anh em đếm bài Anh em có thể buộc ván bài đấy Và anh em sẽ ấn nút nhả bài góc này Ấn mạnh một chút thì cái cây bài trong này sẽ tự nhả ra Đây đấy. Và anh em sẽ cầm cả bốn cây này chảo nọc Cái sản phẩm này anh em đem chơi liêng chơi bơ cây ấy, thì tôi đảm bảo với anh em anh em chiến thắng cao hơn lúc nào anh em cũng có một uh, lá bài nữa có thêm một cơ hội để biến đổi ra bài bán bài đó hiện tại bây giờ chúng tôi đang có chỉ khuyến mại anh em mua ví em được tặng mỏ thì xin thưa với anh em đây là một chiếc à, mỏ cổ tay cái mỏ này cũng tác dụng giống như là cái ví cũng là đổi lá bài Đấy. anh em có thể chế vào bắp tay mặc áo dài chế bắt tay hoặc anh em sẽ chế vào một cái à, quần quần sóc anh em hay là chế vào áo anh em thì tùy thuộc vào anh em thôi hiện tại bây giờ đang khuyến mại anh em nào mà nhanh tay đặt hàng thì còn có à, thêm phụ kiện khuyến mại là cái mẫu đồ bài giá thành rất rẻ mà được bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng về chất lượng từng sản phẩm một kể cả mỏ lẫn ví đây là số điện thoại của chúng tôi 0974 07 từ quý 3 và 0814 749. Anh em nào đam mê về sản phẩm ví từ bài này thì hệ với tôi. Hoặc là anh em nào đam mê về tất cả công nghệ cả bạc nói chung từ bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì cũng vui lòng liên hệ chúng tôi. Chúng tôi tư vấn cho anh em những cái sản phẩm ưng ý nhất mà hợp với sân chơi anh em nhất. Anh em thể đến cửa hàng cửa hàng chúng tôi để trực tiếp trải nghiệm các công nghệ chúng tôi. Chúng tôi có hai cơ sở bán hàng đó là khu vực bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và khu vực bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em lên cơ sở chúng tôi thì để trực tiếp test thử sản phẩm để lựa chọn cho mình những cái công nghệ ưng ý nhất. Ngoài cái mẫu đổi bài ra thì cơ sở còn có rất nhiều công nghệ khác về dành cho bài lá. Ví dụ như là quần áo đổi bài hay là điện thoại đổi bài hoặc là kính áp tròng nhìn trên lá bài hay là điện thoại đổi bài mã vạch thì anh em à, lên cơ sở thì anh em sẽ có những cái công nghệ đầy đủ công nghệ để anh em trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn cho mình công nghệ ưng ý nhất. Xin chào anh em.